chào toàn thể anh em thì à, cái thời buổi khó khăn này để em kiếm được cái số tiền như này thì rất là khó nha. thì em đi lao động em phải tiết kiệm hàng năm rồi đấy thì cái số tiền này tôi đã giành được chiến thắng ở cái sân chơi tài xỉu đấy thế nào thế nào để tôi có thể giành được chiến thắng có thể mang cái số tiền này về thì em cố gắng theo dõi clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em thì tôi có chuẩn bị cho anh em là một số hỗ trợ ờ, chính tay tôi bò phá góc cạnh chống lại tất cả các thầy thợ đấy và một bộ hột à, công chuyện đây đấy, và hai cái đĩa này là đĩa một âm nhé đĩa một âm có tác dụng là chống lại tất cả các thầy thợ nghe anh em ạ thì tôi sẽ dùng đũa này để ngoái lên lấy ngẫu nhiên vào hột bất kỳ anh em nhé đấy, hột thì nói hoàn toàn bình thường đây lấy ngẫu nhiên vào hột bất kỳ cách tôi giành được chiến thắng ở các sân chơi đó là tôi không cần phải buồn nắp đĩa quân hột hay cũng không cần chạm tay hột anh em nhé thì em biết rồi bây giờ em đi chơi em mà vừa nắp đĩa quần hột hay chạm tay hột thì rất là khó anh em nhé thì đầu tiên thì tôi xin phép là tôi sẽ xoay đèn cho anh em để em thấy được cái bộ hột và cái đĩa cái nắp của tôi nó là hoàn toàn bình thường đấy hột soi xuyên nhé rất là trong anh em ạ ok chưa hoàn toàn bình thường nhé đây đĩa tôi đây đĩa xoay xuyên hết nhé Đấy. ok chưa nắp đây nắp xoay xuyên anh em nhé Đấy, cứ nắp đĩa của một xoay xuyên là ok thì trên tay tôi là cái nam châm đây nam châm trắng rất là hít anh em Đấy, quân hột và đĩa cũng hít đây nắp cùng vậy này nhé nếu đồ câu chuyện anh em thử nam châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chơi trên hai bộ hột này Đấy, anh em lưu ý nhé cách chơi thì rất là đơn giản thôi Đấy, anh em có thể áp dụng ở mọi sân chơi của mình như thế này đây Đấy, anh em đánh tài thôi tài này 14 nút ok Đấy, rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là anh em có thể biết được kết quả em nha như thế này anh em tiếp tục đánh tài với tôi tài này 12 nút sân chơi người ta sóc giá đều được không ảnh hưởng gì nhé anh em lưu ý nhé nắp địa quân hột gì cũng có thể chơi được em ạ như này em đánh tài thôi tài này ok đây tôi sẽ chuyển sang bộ công chuyện này Đấy. lưu ý không để lại bất cứ tăng tích gì anh có thể áp dụng vào mọi sân chơi em muốn như tiếng này em hãy xíu của tôi xíu này 10 nút ok rất là hiệu quả đấy như cái tiếng này đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 10 nút thế cách để giành chiến thắng như nào đấy tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em thì thực ra tôi đã sử dụng cái máy đo âm thanh hoặc tài xỉu thì cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh cuối cùng của quần hột rơi xuống địa để nó đo được cái âm thanh phát ra đấy là có mặt nào và báo dung cho biết được tài hay xỉu anh em nhé đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi thì anh em chỉ cần là à, mang theo cái máy này bật máy lên và để trong người sát với da thịt của mình và ngồi vị trí là một mét rưỡi đổ lại anh em nhé như thế này đây máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi xỉu này 10 nút Đấy. cứ tai anh em nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra máy để trong nhà sẽ nghe được anh em ạ máy báo hai dung đây anh em tài tôi tài này ok chưa lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được cái máy này nó chống mọi tiếng ồn anh em nhé à. cho nên anh em áp dụng vào mọi sân chơi có tạp âm tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em ạ Đấy, khẳng định anh em không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra cho nên anh em áp dụng mọi sân chơi anh em muốn anh em nhé đấy như thế này anh em báo anh em đánh xỉu tôi máy báo một dung xỉu này ok chưa đây tôi sẽ cầm trên tay nhé